Chào mừng à, các bác quay lại với kênh Người Lao động HN của mình nha Hôm nay à, thì theo yêu cầu của anh em thì mình làm một cái video ngắn hướng dẫn à, cách kết nối con Pro3 hoặc là SB3 vào xe tô Thực tế thì cái con SB 3 này nó dùng chung cái phần mềm với con Pro3 Platinum tức là phần mềm Serato Live ngày trước ấy, thì nó là phần mềm Serato Intro thì khoảng một năm hơn một năm thì là nó đổi thành Serato Live thì mình sẽ hướng dẫn à, mọi người cách à, download rồi là cách kết nối sử dụng qua qua cái em nó như thế nào nhé thì cái việc đầu tiên là mình phải vào trang chủ của cái serato.com à, này mình tải cái phần mềm Seto à, Live về thì lúc lần đầu tiên đăng nhập thì mình phải có một cái cao đúng không ạ thì đây mình ấn vào đây nếu mà bạn nào có cao rồi mình sign in vào còn nếu mà chưa cao thì mình ấn vào đây edit account này thì mình làm theo các cái bước của nó thôi đăng nhập cái mail của mình vào đây này mail của mình vào đây rồi là cái ờ, đánh lại cái địa chỉ email của mình này password này rồi là mình đánh lại địa chỉ pass này xong rồi ấn credit cao này là xong cái phần đăng ký ở đây mình đã có tài khoản rồi mọi người nhớ này rất là đơn giản nhé ấn cái mail của mình này đánh lại tiếp cái mèo này password này đánh lại password này xong ấn vào cái này đấy là xong ở đây mình có rồi thì mình sẽ sign in nó vào sẽ sign in nó vào đâu đây mình có rồi mình sẽ sign in nó vào đây là cái giao diện khi mà mình đã đăng nhập thì ở phần product này ấn vào kéo đi chuột vào Đưa ra các cái ờ, Seato DJ Pro này Seato Line này thì cụ thể ở đây có FB3 thì mình sẽ dùng phần mềm Serato DJ Line không dùng được phần mềm Serato DJ Pro nhé với điều kiện dùng được là mình phải mua hoặc nó cho mình dùng ờ, miễn phí 14 ngày không mình phải mua còn cái Cerato Pro này dùng được trong các con như là SR, SR2, SX, SX2, SX3 đấy còn như là SB3, SB2, SB1 Numax Pro 3 à, Pro FX, Platinum FX, Platinum thì là nó dùng cái phiên phiên bản này Cerato DJ Line nhấn download thôi à, nó cái bản 1.4.6 à, này cho quên mình tải như vậy các bác lưu ý là cái cái phần mềm này à, Senatola này nó dùng được cho Win 8 hoặc Win 10 Win 7 nó sẽ không nhận driver mình cài vẫn được nếu mà mình không dùng control mình cắm vào mình mình, mình cài phần mềm ấy thì mình vẫn dùng bình thường nhưng khi cắm controller vào thì phải dùng Win 8 hoặc Win 10 thì cắm nó mới nhận các bác lưu ý cái cái lưu ý nhỏ trên nhé mình à, đang tải về chờ tải về thôi đây sau khi mình tải xong mình cắm à, con FB3 vào nó sẽ có cái giao diện như này mình tắt này đi đấy bây giờ mình à, vẫn nước brown thì nó ăn vào đây rồi này đấy. thì trong một số trường hợp ấy mình gắn vào cái file này cái này là mình bình thường nếu mà như con à, như Vitua DJ hoặc là Recobook ấy, thì là mình gắn lấy nhạc ở bên góc trái này nhưng ở cái xe tô Live với xe tô Pro là mình gắn vào cái file đây. ấn vào lấy nhạc thì nó sẽ báo cái lỗi như này nhấn không được này thì các bác tắt đi bật lại nhớ nhé tắt phần mềm đi bật lại là xong là nó sẽ nhận được tắt đi khởi động lại phần mềm sau khi khởi động lại thì mình ấn vào cái file này đã nhận ấn vào nó đã được đấy ấn vào cái file thì nó sẽ ra cái giao diện ở đây là mình để nhạc hay là cái dữ liệu của mình ở ổ nào mình ở ổ đấy tương tự như cái DJ đây mình sẽ ấn vào cái này đấy, ví dụ như này thì nó giống như một số controller khác à. nó có nút loát này cái một mình loát lên loát hai cái hai cái gain này là cái đường và tín hiệu vào từng kênh của bạn nó lên đương nhiên là muốn ra loa để vặn cái cái master này nhé đấy sẽ cắm ra đẩy lên đó đấy nếu mà mình để đường ao nó ra để FP3 thì đương nhiên mình không cắm cái rắc ra loa thì còn FP3 thì là nó sẽ không có nhạc bây giờ mình sẽ chuyển sang cái, cái đường ao là từ laptop này đấy, set default này để mình test qua còn bình thường là mình cứ để à, đương nhiên là mình để ra từ một cái con FB3 đấy bây giờ đã có tiếng đây sau khi mà mình à, chuyển đường ao ra từ laptop nó sẽ ra tiếng từ laptop đúng không ạ play ở trên góc trái của FB3 có cái effect này mình gắn vào thôi mình chơi cái gì mình gắn vào cái này là pin mắt của từng kênh effect đây còn muốn chuyển đến effect thì mình ấn vào cái chữ effect này góc, góc trái màn hình này đây có chữ effect chọn chuẩn đấy bộ đang rơi này ấn vào đây. đấy đây đang rơi này đấy quạt này quạt lúc này là nó ngược bằng kim hồ là nó bé bạn theo kim hồ nó to tương tự như cái ba với một các bạn đấy cái này là tempo rồi ở trên này nó có một số cái hay lắm ví dụ như là cái FX uh, fader này nhấn mình chuyển nhé các bạn để nghe tiếng nhé cho to tiếng nhé các bạn thay đổi giá trị của bài hẹn của nhà đúng không ạ đây cái này cũng hay này cái phát trà này cả này auto loop này auto lốt này đúng rồi còn mình muốn uh, chia nhỏ ra thì nó có cái ờ, một phần hai này hai nhấn này nhấn nhé nhìn màn hình này đấy đúng vâng đây muốn uh, bỏ đi thì ấn vào cái này là filter tơ luôn để 12 giờ tiếng nghe nó đều nhá cái sample này là mình phải add vào thì nó có add vào thì nó mới có nhé không chơi được nhé tựa như là cái effect bên kênh phải cũng thế này mình gắn vào với chữ sách này nó ra một loạt này. Đấy. mình nhấn vào chọn cái nào mình để còn cái này là gì ở trên xe tô này có một cái rất là hay nhé mọi người nhé giống như một số phần mềm à, tiên tiến bây giờ của chơi DJ ấy thì ví dụ như cái bài này nó tempo nó tempo lẻ 1 21 ờ, tức là mình, ờ, mình thấy cái biết ghét mình bắt kiểu gì nó cũng sẽ bị đạt kể cả đều tempo đây này thì mình ấn vào cái edit ờ, edit này mình sửa này ấn vào nha thấy có chữ edit edit này ấn vào ấn vào này thấy mình sửa nó thành tròn đi một là lên 125 hai là một à, 122 hai là 121 thì đây mình sẽ sửa tròn lại đây mình sẽ sửa tròn lại nhé đây 120 tròn thì mình nhấn xếp nó vào thôi thì tempo giờ nó là tròn tempo nó tròn thì mình bắt à, các cái bài à, khác vào nó không bị đạp chứ còn mình để tempo lẻ mình bắt nó hay bị đạp còn đây là các cái điểm mà mình đặt hot queue này tất nhiên là đang ở chế độ này nha mình chuyển chế độ hot queue 1 2 3 4 này thì nó sẽ hiện lên màn hình này Đấy, 1 2 3 4 q 4 này nếu mà muốn xóa trực tiếp từ cái cái, cái bàn này thì mình phải giữ ship nhé ta giữ ship này bỏ đi bỏ đi bỏ đi Để giữ ship này mình cầm một tay cái điện thoại quay nó hơi khó đây đấy rồi đặt kêu lại hoặc có thể xóa trực tiếp ở trên phần mềm xem còn cái gì nữa còn cái này là cái lúc mình mình do mình để như là tùy mình để bốn đi thì tương tự như là cái bên trái này thì cái bên phải này nó cũng giống như bên trái thôi cái giá trị bên phải giống hệt bên trái thì vừa rồi mình đã quay à, hướng dẫn mọi người sơ sơ cách kết nối cách download và một số cái tính năng của con SP3 mình lưu ý lại một lần là con SP3 này dùng phần mềm Serato DJ phần mềm Serato Live không phải Serato DJ Pro nhé con này thì nếu mình dùng cái phần mềm Cetolai thì mình phải dùng Win ờ, nếu mà dùng Win thì dùng Win 8 64 bit hoặc là Win 10 64 bit nếu dùng Win 7 nó sẽ không nhận còn dùng Mac thì mình ờ, các bác ờ, đào cái cho Mac về dùng bình thường thôi mà tóm tắt lại là nó có hai cái đường để ra tiếng vừa rồi là mình để cái ao ra từ laptop còn nếu mà mọi người đi chơi ờ, party hay là mình làm việc ấy <clears throat> chơi nhạc ấy thì mình đương nhiên mình phải để được ao từ con ờ, pro 3 à, từ con fp 3 này để làm gì để cắm cái ao đường ao hoa sen này ra là loa ra là thiết bị âm thanh đến đây cái video cũng tương đối rồi mình xin phép kết thúc mọi người nhớ ấn sub ấn like và chia sẻ giúp mình video để có động lực làm những video tiếp theo để mọi người à, cả mọi người ở cái, những video tiếp theo vào ngày gần nhất cảm ơn à, tất cả mọi người đã theo dõi video của mình